có một người chuyên hành nghề giết mổ Nhà bác ta ở bên cạnh một ngôi chùa làng Hàng ngày cứ tờ mờ sáng là lúc lão phương trượng bên chùa gõ mỏ tụng kinh Theo thường lệ khi ấy chú Tiểu sẽ thức giấc và giống một hồi chuông mai bây giờ cũng là lúc bác đồ tế tỉnh dậy sửa soạn giết mổ Cho nên bác ta đã quen lấy tiếng chuông chùa làm cử để bắt đầu một ngày mưu sinh Cứ như thế, ngày nào cũng đều đặn giống nhau không bao giờ sai lệch. Một đêm nọ, nhà sư nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình quỳ xuống giấy lại rồi nói trong nước mắt. Xin phương trượng cứu mạng, xin cứu mạng. Vị sư nọ bèn hỏi người đàn bà, A-di-đà Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây? Người mẹ có bộ điệu hải hùng ấy buồn thảm trả lời Ngày mai xin Phương Trường Hải cho người đánh chuông chậm lại Như vậy mẹ con chúng tôi xin muôn vàng đội ơn Lão Phương Trượng giật mình tỉnh giấc Không hiểu sự tình ra sao cả Nhưng từ một sáng hôm đó Y như lời báo mộng khẩn cầu của người đàn bà tội nghiệp Ông chỉ lâm râm tùng niệm mà không gõ mỏ Cũng không đánh thức chú tiểu dậy giống chuông lại nói chuyện sáng hôm ấy bắt đầu tệ ngủ một giấc ly bì mãi đến lúc mặt trời lên cao tiếng chuông chùa mới bắt đầu giống lên gian rền và ngân nga mãi làm cho bác giật mình choàng dậy thế trời đã xế trưa bác không dám giết lợn như thường lệ vì nếu làm thịt khi này thì chợ đã giảm người rồi còn bán chát cho ai tức mình vì lỡ mất một buổi làm ăn bác ta dụi mắt lật đật chạy sang chùa trách cứ lão phương trượng nhà sư trụ trì và bèn đem câu chuyện mình nằm mộng đêm qua kể cho bác đồ tể nghe để phân trần với người hàng xóm vốn tính tóng nảy bộc trực rằng không phải lỗi tại mình. Bác đồ tể ấm ức lắm, nhưng quả là việc ai người ấy lo, biết trách ai bây giờ, bác ta đành lách thết quay trở lại nhà. Nghĩ lại câu chuyện sư trụ trì vừa kể, bác đồ tể thấy nửa tin nửa ngờ, nhân thể đi qua chuồng lợn nhà mình, bác cũng nhón chân ghé mắt nhìn vào xem sao. Ngạc nhiên thay, bác thấy con lợn cái vừa mua ngày hôm qua toan giết thịt sáng đó Nay đã đẻ được năm con lợn con Nhìn bầy lợn con mũm mỉm và đẹp như trong tranh vậy Vừa mừng vừa sợ, bác ta bèn kể cho mọi người biết sự việc lạ lùng này và quả quyết Đúng là linh hồn người đàn bà chuyển sinh thành con lợn cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết Tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ Bác thấy bàn tay của mình đã từng giấy máu biết bao nhiêu là sinh mạng Trong một lúc hối hận đến cùng cực Bác ta cầm cả con dao bầu chạy sang chùa Bộc Bạch nổi lòng với lão phương trượng Bác đồ tể buồn bã cắm con dao của mình trước sân chùa Thề trước Phật Đại từ nay xin giải nghệ Ba năm sau thì người đàn ông đã từng hành nghề giết mổ ấy qua đời 49 ngày sau khi người hàng xóm mất vị sư trụ trì nằm chiêm bao thấy bác đồ tể về báo mộng rằng nhờ có câu chuyện điểm quá của ông mà bác mới kịp phóng hạ con dao đồ tể và thoát khỏi cảnh chịu tội đọa đầy ngàn năm nơi địa ngục. Bác đồ tể chắp tay cảm ơn nhà sư mà khóe mắt rưng rưng. Giây lát sau bóng ảnh của người hàng xóm tan biến mất, trước mắt vị sư trụ trì và lại hiện lên cảnh tượng một con lợn bị người ta chọc tiết và kêu gào thảm thiết. Vị sư già giật nảy mình và choàng tỉnh dậy, Giờ đây không ai biết linh hồn của bác đồ tể phiêu dạt về nẻo luân hồi nào Nhưng con dao mà bác từng cắm trước sân chùa ngày ấy thì bỗng nhiên hóa thành một loài cây có lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao bầu Người ta vẫn gọi loài cây đó là cây huyết dụ Tiếng chuông chùa âm gian ngân nga mà thanh tịnh vốn được coi là pháp khí để phá mê để cảnh tỉnh và đánh thức những chúng sinh đang lầm lạc nơi chốn nhân gian tìm về giới sự bình an và vĩnh hằng trong Phật Pháp cũng là tìm về giới bản nguyên sinh mệnh của mỗi con người tránh xa những khổ đau lỗi lầm nơi nhân thế nhưng thật đáng buồn giới bác đồ tể trong câu chuyện thì nó chẳng khác gì một chiếc đồng hồ báo thức để từng ngày từng ngày lại một thêm một sinh mệnh bị bác ta xuống tay giết hại xưa nay người ta vẫn coi việc giết hại sinh linh đặc biệt là giết hại những sốt vật lớn là điều tối kỵ Phật gia có giảng dạng vật hữu linh còn trong dân gian lại có câu Sinh nghề tử nghiệp Có người nói chữ nghiệp ở đây không chỉ có hàm ý biểu thị nghề nghiệp mà còn có hàm ý là chỉ nghiệp lực, ác nghiệp mà họ gây ra trong chính cái nghề mà mình đang làm. Cách lý giải như vậy xem ra cũng không phải là không có lý. Giấc mơ của vị hòa thượng và hình ảnh cây huyết dụ có màu đỏ như máu với những chiếc lá nhọn hình con dao bầu như một lời cảnh tỉnh thế nhân. Làm việc gì cũng cần cân nhắc sao cho ngay chính, có thiền tâm và đặc biệt là không nên lạm sát các sinh mệnh dẫu biết rằng nhân sinh thế thượng thùy vô nghề đại ý người ta sống ở trên đời có ai là không có nghề Nguyễn Công Trứ nhưng thiết nghĩ mỗi người đều có quyền quyết định công việc và cách hành xử trong công việc của mình việc quy chính cái tâm chưa bao giờ là muộn cả thù lao trong mỗi công việc luôn luôn có cái giá của nó hay cho câu ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy ăn cơm mắm cấy thì ngáy o o Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Giữ thiện lương thì không bao giờ lâm vào cảnh đường cùng Truyền ngắn kể về anh Cu Đức Một người đàn ông lương thiện, chân chất, chăm chỉ Xin ra khỏi họ vì không có tiền đóng góp xây từ đường họ Nguyễn Phúc Nhà nghèo, anh còn phải dành số tiền ấy lo cho con đang theo học đại học Nhờ đức độ và việc giải quyết thấu tình đặc lý của cụ trùng họ anh Cu Đức vẫn thực hiện dạng cả đôi đường Anh Cu Đức mới cất nhà hồi năm ngoái Phía hồi nhà bên trái Đống đất xúc lên lúc đào móng chưa kịp dọn đi cao lù lù như một cái đụng rạp Trong nhà bề bộn những thứ đồ cũ nát anh tha về sau mỗi chuyến ve chai Tủ chè không còn kính Tủ quần áo đã mất cánh cửa hay ổ khóa cái nào cũng rỗng ruột Leo tèo dài bộ quần áo mở buộc Còn quạt la liệt là quạt đứng quạt ngồi quạt nằm thế thì dở lòng cánh thế thì đã long công tắc nhiều cái đã bị cháy anh cu đất treo chúng trên tường trên trần nhà hoặc quăng bừa bãi trên nền nhà thậm chí dắt chỏng chơ trong gầm giường cả xe nữa ngoài con xe máy Trung Quốc thay chân anh chạy ghe chai hai mẹ con chị cu đất cũng có tới năm chiếc xe đạp dĩ nhiên Bốn chiếc dết dưới bếp chỉ để cho anh Tháo phụ tùng thay dần vào chiếc xe vốn đã cọc cạch mà giờ và con gái anh vẫn thay nhau dùng đi chợ kiếm thêm chút rau mắm giặt. Nghe chị cô phàn nàn, làm nhà xong, anh cu đất đánh nợ tới gần hai chục triệu. Có làm lấm mặt cũng phải vài năm mới mong dụ hết được. Khổ cho cái thân anh, được tiếng mà phải bỏ miếng. Từ đầu năm tới nay, lấy cớ yếu dạ, ăn cứ ở hơi chua, anh bỏ hẳn bữa sáng Sạch ruột thế cho người nó khỏe, chạy xe không bị tức bụng Ở làng Phúc Hạ, anh Cu Đức là trai đinh thuộc chi thứ năm Đời 27 họ Nguyễn Phúc, một dòng họ đời nào cũng có người thi đậu tới tiến sĩ Tuy nhiên, như một định mệnh, các tiến sĩ họ Nguyễn đều chỉ ra làm quan dài 3 năm rồi tự cởi mũ áo Xin được lui về quê vui giới diệt chài lưới ruộng giường có thể vì thế mà họ này nghèo nhất làng chăng Bằng chứng rõ nhất là cái từ đường họ ở phía hồi phải nhà anh Cu Đức Ngày nay, so sánh như thế thì tội chết Anh Cu Đức vẫn lẩm bẩm trong bụng Nó chỉ nhỉnh hơn cái bếp nhà anh một tí Đó là một căn nhà ngang kiểu cổ Chạm trổ rất thô Chiều ngang dài 9 mét Chiều sâu ám chừng chỉ khoảng 3 mét Nhà chia làm ba gian Mỗi gian xây một cái ban thờ tách nhau vừa đủ một thân người đi lọt, trên đó xếp tính các bài vị lớn nhỏ cao thấp. Phía ngoài, tính từ bậu cửa bằng gỗ liêm nhìn lên mái là một bức hoành phi nền đen, chữ sơn son thép vàng. Nhìn ngang về hai bên cánh gà là một đôi câu đối cổ, các con chữ nho vuông vức đã được đắp đi đắp lại nhiều lần bằng vôi giữa, nay đang rụng tróc từng mảng. Trái nhà lát gạch tàu, mặt gạch hầu như không viên nào còn lành lặng, Riêng cái sân, nghe nói được sửa chữa từ thời minh mệnh, giờ tự nhiên lún xuống cả tất trời vừa mưa đã biến thành một cái ao nhỏ. Từ đường thờ cúng tổ tiên như thế, con cháu làm sao không mạc giận. Tuy nhiên, từ thẳm sâu trong lòng, anh cu đức vẫn tin chắc rằng, vào cái thời này, người làm rạng danh tổ tông chính là thằng Dục, con trai anh. Vợ chồng anh khoai lúa bao nhiêu thì thằng Dục càng thanh cao bấy nhiêu. Dần trán nó cao dời dợi như có ánh hào quang chiếu rọi tới từ cõi vô hình Mắt nó sáng lấp lánh, môi nó mỏng và đỏ như son Miệng nó nói mà nghe như đang hát Từ lớp 1 tới lớp 8 Các bài kiểm tra của thằng bé chỉ có một loại điểm Ừ, điểm 10 Lớp 9 nó đi thi học sinh giỏi toán cấp huyện Cấp tỉnh rồi cả cấp quốc gia Lần nào cũng đạt giải nhất Ở cấp 3 Thằng Dục được một trường đại học gọi ra thủ đô cho vào lớp chuyên toán Nghe đâu đây là lớp luyện gà nội toán để đi đấu quốc tế Rồi được tuyển thẳng vào đại học Nó chọn trường luật gì nghĩ ngay cả trong bát cơm nó sẽ ăn Cái áo nó sẽ mặc, cái ghế nó sẽ ngồi Nó sẽ làm dân hay làm quan, sẽ giàu hay nghèo Sẽ sang hay hèn đều có luật, do luật quyết định Dục học rất giỏi Chỉ cực nổi vợ chồng anh cu Đức phải gò lưng lo tiền cho nó thuê nhà Đóng học phí ăn uống sinh hoạt 500.000 đồng dành nuôi một người con ăn học đại học đối với những người khá giả không ảnh hưởng gì nhưng với vợ chồng anh cu đức số tiền ấy tương đương với thu hoạch của bốn sào ruộng khoáng sản trong một vụ suốt năm phải nhịn ăn nhịn mặt bấm bụng làm ngơ tiền ông khóc bà cười anh chị mới chắc bóp được ít tiền chưa cấp cho con ô hay thế mà thằng dục vẫn được đi học lại chẳng hề kém chú kém bạn như ai mới lạ chứ anh cu đất cười mãn nguyện Nghĩ anh nên biện một cái lễ để tạ ơn ông tổ nghề gia trai đã phù hộ cho anh mạnh chân khỏe tay Mồm năm miệng mười Mua rẻ bán đắt để có tiền nuôi vợ nuôi con mới phải Giữa lúc đó Cái máy điện thoại cũ anh thuê để thỏa thuận giá cả trước với bạn hàng mỗi khi đi đổ gia trai kêu lên tích tích Móc điện thoại ra nhìn vào màn hình Mắt anh cu đất bỗng nhiên tối lại không phải người ta hỏi có ve chai bán chưa mà là tin nhắn của thằng Dục Đã một tháng nay, mối mua mối bán đều ế ẩm Anh cu đất chẳng như nổi vài trăm chứ đừng mơ có cả triệu để gửi cho con Biết làm sao bây giờ, anh cu đất thở dài Ngồi phật xuống cái phản gỗ bách có từ hồi còn sống ma ông nội anh À, hay là bán quách mấy cái xe đạp đi Dị chi năm chục một cái, cả thảy cũng được hai trăm rưỡi Hiếu thì cho mớ quạt nát đi ở non tiếp cũng thêm được hơn chừng đó một chút Chí ít thì cũng trang trải được một số nợ cho con Hiếu nhiêu tính đó Chứ bây giờ có giết anh đi cũng trả đào đâu ra được ngần ấy tiền Nghĩ tới đó Miền anh cu đất bất chợt nở một nụ cười méo sạch Tiền tay Anh với cái điếu mát Vê một viên thuốc lào nhét vào nỏ Rồi khoan thai nâng xe điếu lên miệng Châm lửa Rít một hơi dài nước điếu sôi lên tông tóc. Tuy chưa bị say nhưng anh cu Đức vẫn ngửa mặt lên trần nhà, mắt liêm diêm, miệng từ từ nhả ra từng ngụm khói thuốc cay xè. Bỗng có tiếng ho húng hắn từ ngoài ngõ vọng vào. Anh cu Đức nhướng mắt nhìn ra sân và nhận ra người vừa đánh tiếng là cụ trùm họ Nguyễn Phúc. Anh cu nhổm dậy, lật đật chạy ra sân. Con chào cụ trùm mà. Phải, mời cụ vào nhà xơi nước à? Phải Giác cụ trùng tới chiếc phản ngồi Anh cu đứt rót nước mời Cụ dùng tạm Con chỉ quen dùng loại chè bồn này thôi à Phải Không sao Thưa Nắng thế này Cụ cất công tới con chắc có việc hệ trọng Cụ trùng không trả lời anh cu đứt ngay mà lại hỏi anh đi ghe chai, nay tỉnh Thanh Mai xứ Nghệ, kiếm cũng được chứ. Dạ, đủ rau cháo qua ngày thôi cụ à. Anh cu xoa hai tay vào nhau phân bua, miệng cười trừ. Tốt! Ông cụ khen. Rồi đổi giọng, hặc. Nhưng anh vô tình với tổ tiên quá. Hỏng, người như thế là hỏng. Cu đất ngạc nhiên Cụ nói thế là có ý gì Con nghe chưa thủng Thì đấy Cả họ cả hàng họp Việc đại sự thế mà anh vẫn mũ ni che tai Lại còn hỏi có ý gì thì không quá vô tình sao Anh cu đất hạ thấp giọng Xin cụ thương bỏ qua mà dạy bảo cho con cháu Thôi được, anh đã nói thế thì tôi không dòng do nữa Đại sự là như thế này Đại ý là anh biết đấy họ ta là một họ dẻ dang Có bao nhiêu truyền thống quý hóa trong thiên hạ dồn tụ cả vào họ ta Thế mà cái từ đường họ cả trăm năm nay chưa có ai phát tâm đứng ra tu sửa Thử hỏi con cháu nào mà không cảm thấy áy náy Tôi hỏi thật, ý anh thế nào? Dạ Anh cu thở dài Chậm rãi nói riêng con thì con đang lo mình sẽ phải đắc tội với tổ tiên đây Tiền cụ hỏi con mới phô việc học hành của các cháu thời này tốn kém lắm cụ à Cháu nghĩ thằng Dục nhà cháu mà được như ngày nay cũng chỉ là nhờ được nương vào phúc ấm của tổ tiên Chả nhẽ bây giờ tổ tiên lại mong nó phải bỏ học ngang Nghe anh cu nói chướng tai quá Cụ trùng phẩy tay Ra ý không muốn nghe chuyện ngãn ra nữa Cụ nghiêm mặt đứng dậy Bước ra cửa Hôm sau Rồi hôm sau nữa anh cu đức vừa tiếp cụ trưởng chi cả xong lại phải trò chuyện ngay với cụ trưởng chi thứ Vừa nghe mấy ông bác vận động lại đã phải căng tay bởi ông chú giải thích vì sao phải đóng góp góp tiền Người thì đánh tiếng xa, người thì nói toàn móng heo ra rằng Từ đường họ ta sắp khởi công tu sửa rồi, ai không đóng tiền thì chỉ còn nước phải đeo mo nang lên mặt mà ra đường thôi Ừ, nhà anh hai sốt đinh, vì chi mới có một triệu, anh chỉ phải tay một cái là xong dây dưa làm gì mấy đồng tiền lẻ cho tai tiếng Anh cu nhỉ? Hôm thứ ba, anh cu đất nhận được tin dục nói tình thế gấp lắm. Cho dù thuộc diện được thi tuyển làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngay sau khi có bằng cử nhân, nhưng nếu nó không thanh toán các khoản nợ nhà trường trước hạn, chắc chắn sẽ không được bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong thời gian tới. Người ta sẽ xóa tên nó, tương lai nó sẽ ra sao? anh cu đất mới tưởng tượng tới đó mà đã toát mồ hôi hột Nhưng tự nhiên anh lại cười Đã thế vừa cười lại vừa lắc đầu Rồi anh bậm môi, nhấc máy, gọi tới vừa ghe chai Rằng anh sẽ bán cái này, cái kia Rằng anh đang có việc cần nên để giá mềm như vậy Rằng nhớ nể mặt nhau một chút Chứ ép nhau lúc này là tệ lắm đấy Một lát sau đại lý ve chai cho một cái xe ba gác máy tới. Lúc nổ máy rời nhà anh cu Đức, chiếc xe chất ngất bốn cái xe đạp nát, hai chục cái quạt điện hư, vài cái bàn là hỏng và hàng tạ giấy giường anh cu Đức đưa tay thấm nước bọt, cẩn thận đếm lại từng tờ bạc, rồi đút nhanh vào túi quần sau. Đi đi lại lại trong nhà một lát, anh với tay lấy cây bút máy và một tờ giấy trắng, nằm bò trên cái phẳng gỗ bích mà viết. Anh viết những gì chỉ một mình anh biết Rồi anh bỏ tờ giấy vào cái bì thư Dán lại Lấy xe Nổ máy Chạy bon bon thẳng tới bưu điện Phúc Thượng gửi cho Dục một triệu đồng Tần ngần một lát Anh rút cái bì thư từ túi áo ra Mua hai con tem dán lên và bỏ dội nó vào cái thùng thư màu vàng Mấy hôm sau thì cụ trùng họ nhận được lá thư ấy Đọc xong, ông cụ phá lên cười cụ ra ngay bưu điện đánh dây thép cho ai đó Người ta loáng thoáng nghe ông cụ nói câu được, câu mất Ờ, ờ, cháu nói thế ông dở ra rồi phải Tức là phải viết đơn gửi tới sở tư pháp phải không? Mà thôi rồi ông sẽ bàn riêng với cháu ừ Cháu cứ về đi, ông cho tiền tàu Thôi, ông chờ nhé Sau hai ngày, cụ trùng sai thằng cháu đi gọi anh cu đất tới để hỏi cho rõ ngọn ngành anh cu vừa ngồi xuống ghế cụ đã dồn Người họ ta khác thường thật Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy có người dám viết đơn xin ra khỏi họ Nguyễn Phúc đấy Anh cu đất run run Con quẩn nên đã làm liều Giờ nghĩ lại Mong cụ bỏ qua cho các cháu nhờ Anh mới gửi cho con một triệu Phải không? Dạ Vậy anh đúng là người có hiếu với con cái nhất rồi Thưa, không dám à Tôi nói thật, như vậy cũng là đại hiếu với tiên tổ Chỉ tiếc rằng Cụ dạy sao à? Cụ trùng họ nheo mắt Anh mới chỉ nghĩ một mà chưa si hai À, mà anh có thằng con khéo thật Nó nói thủ tục sinh ra khỏi họ rườm rà lắm anh phải nộp đơn cho cơ quan nhà nước, lại phải cất công tới chỗ này chỗ kia cũng mất vài ba tháng. Nhưng thằng cu lại nói với tôi, bố nó không góp được của thì góp công, góp thứ khác chứ việc gì phải bỏ họ, bỏ hàng. Nghe cũng được đấy chứ. Nghe ông cụ nói, anh cô tái mét mặt, người gai gai như sắp bị sốt. Chuyện nhỏ thành chuyện nhớ rồi. Đi hầu cơ quan nhà nước vài tháng, có nghĩa là phải nghỉ ve chai, và như vậy tức là chết đói tay dân vê cái mép phản miệng anh lý nhí dân con tối dạ xin cụ cứ mở mắt cho ông trùng họ cười khẽ khoan dung bảo thôi đi về mà hỏi thêm đống đất bên hồi nhà xem nó nói gì với anh đã rồi mau mau lại đây mà lấy lại cái đơn dân về tới ngõ anh cu đất thấy thằng Dục đang đứng tần ngần bên đống đất Thằng bé về bao giờ nhỉ? Về làm gì cho tốn tiền tàu xe cơ chứ? Thấy bố, Dục đông đã chào rồi hồn nhiên gợi ý Bố ơi bố, cụ trùng bảo Cụ bảo sao? Có đống đất này mà tôn nền từ đường lên thì tiện nhỉ? Anh cu đất giật thót cả người nhưng vẫn cố cười gượng Ừ, cũng đỡ được cả triệu mua các đội từ đầu làng về đấy Nói xong, anh quay ngoắt lại, chạy một mạch tới nhà cụ trùng Rồi vừa thở hổ hển, anh vừa khoe với ông cụ Người ta cho cháu nó được thi rồi cụ à Cụ trùng vuốt râu, giọng xa xăm Ừ, dòng họ ta lại sẽ có một tiến sĩ